บวเมีย่นแย่หมดใส่หยางเสียผาเยียดเสียปามนาเยียดเสียวหยุ่นฟูเลี่ยมนาเซมีไม่กวดต่ปูงจ่าเลี้ยงเงียนมวดต่อยก็โยสามปุ่งเชียนหาปุ่งเชะจนตาอยางให้ละคู่จะกอตุ้ยหยางหลบนาจนตานาอยางไม่เหี้ยตับเสียนาเยี่ยบัวเจียเลยฟวนจอยเทียเทียตุเจจูตายเยกล้อง tổ tài buôn tham mua cho miền mua có yếu dân miền cua tu hiu tu hài nhẹ giả khai con thủ tạp tài buôn niệm viết du miền giả nhẹ phiếm chủ giảm bê mà tập ba có yếu một tập chân xếp cũng đoạn một tu hài xem tu tặng nhau xe cho bảng gá hình là vừa đi à chuẩn tài chỗ cô ông thúc khủng em mai quả phun nhau tài nó sẽ nhìn thấy biết ta hiện thiệt tổ nó ni con quả phun nhẹ nhau ta hai tu tổ thì giờ tạo dân ta nghe chỉ thả phun nghe vừa nhẹ vừa tỏi những quất tổ nó na se giả chỉ mi giả phế lụy nhau họ nó sẽ chỉ cản tổ thì ăn chết ai ở đâu à chia giảm bên máng tổ ta nhẹ bên lùng giả se làm giỏi máng bên lùng se quảng voi à, xe mở dung tôi bằng chia giờ đó mình mở tôi xe về chân sâu với xe lò nhẹ tôi lâu cũng xa lâu bỏ lô ta muốn bỏ mô bồ ê 在在来罗家，在没有。 Yeah. chia chia lâu tên hẹn lô kèm yam vi ô quang chia na trái lo ở ta chịu nhẹ phô áo biểu trái biểu lộ chịu à mà mà đô trên sao về việc chi phát giảm nhé thâu giảm nguy lâu cho sâu à. cho choáng ô bao chủ về lệ chi na nên ta nhẹ châu âu ta chế phiêu lộ so à châu về ô quang chén thế về phiêu sâu nhờ nhờ ta ơi ô chính chế chế mà lo tiêu ta lo phiền tình hai đình kia na bên nhau na ơi châu piao sầu pe nhô biết nói toàn nói à, sang lúa nhé nhá đâu siêu dễ lô chiều bao bê nhà nhà áo ở thiên kế vừa nà mèo cháu nhẹ ô già chàng cha biết mì ấy trên và tu nhẹ ơi áo tôn tỷ quê nhô chế chiếm nè nhát áo ở phút tỷ cho lô họ tu kiến ô chán lễ về trả tài yên nhẹ dài áo nhột dễ phụ nà tài ya mùi ô hàng bê nhô rê mùa à chô nà nhẹ chạp phê áo đáp giang ô thì ya tệ bế xin ta à ô xin lọ nhé phô ô xin nhau nhé lô chàng à cháu nhé ô 放弃啊抓切奶啊就放耶为哦哦搭上了切罗罗不着哦听搭上为切啊啊动啊别听耶。 châu áo ô tê lô cô tê bi nào ya dạ dao yo ya dạ dê bây giờ à mười thao nhé à phật sàng lão trời so phiêu á mê càng kiếm ta nhé của áo, xin lo xe lo to yêu dấu sao nghe na ở ca ở thiên là giảm tổ nhé giảm áo kinh khát chào lô đi giảm ta ô tô xa giáo biết nhé chàng xin tha nhé Ờ, ờ, ở lão tỏ chia phù lô ta chế ô miêu tỏ nhà bé có chế mùi pha nhẹ siêu I'm tired. Oh, xưa trái ô vì ta bia bê bình toa à ngà kín chế lao yết bít khó lô nhìn nhẹ bít ô yang che ve pe da ka nga cho ta nhé mong ao ở lệ tu đau chia ra ni na ya mui ô có sao à sẽ sang à à sang chia nhé sẽ gạo ở bữa đã rồi chèn sẽ áo tú và ô quang lẹ chỉ biết giáng chiên hải à tài phạt vì áo đô yo bà khao ế cô nhà na có sao nhé tỏi áo tỏ quê phồn nhà ta chế ô yo tu ve so toang a yan ta nhé ah, châu ao ở yan ta sẽ mèo lo tan tháo tài ô diều chế to với giả chế ở trong thiên nhé tông ni ô miêu cha lo bê chế chiêu nạn à bạc chín biểu áo cho nhà ô hè tha mê à mê cho nà à pha lưới nhé xóa à ô tập bê mẹ lô chan xin thao lụa áo pin chế cho nà hàng à tỏ ô vì quê nhà đế y khôi à nà mười ba mươi sáu áo 把苦熬过，为伢娘儿生下伢，大伢子生个。 chia to na ya chi a to we de e a o chia po ko lo lia na na to o pi ya ta be a la ti e nga to to pa mye we a o trang ô chàng nhé tại biết là ngài à tiếng à và cha nhé có lâu ở ta khi trên nhiều đồ tàn châu lâu sao vậy ô ồ ra ôi ô có tỏi ra ô sẽ dồn đồ rồi vì lấy yao oh, ao chuyện sẽ lao trang lộ nhà na tai hồ miêu thế miêu bé hiểu và oh, na anh sẽ nhớ chàng ao trang ô thiên cho tình với thiên à to ái à có sao nhỉ tỏi áo phun tỏi áo chia lô nhà na thánh bền ô lê chỉ quế cụ chế khả lao xa nhẹ có lâu ở lao số yêu na nhà na do thế ô na cha na tại thế ô miêu xin cha tôn đá ô à miêu lang về ê ô xưa lô na bên siêu áo khu en ô 当年信仰，如有了老罗凡，听有万张姐的歌。 số ao pin số chia lo về ya chao chan ta chủ về chia na à ta na ya kia nhẹ ê ao tha lo chi wa ya mi o pia mo ya we bi de na a ta chia nhé cha a o cho cho chế bè lo wa na cháu quỷ ô 左这位小处男啊，抓高年要啊，这每家老人没有瓜哦。 na ya lo ye liu o a o tu ke yo ya na jia po o zao chia to na có lia na yam cho nghe của nhà châu áo ở bên tỏi lão thế và lô na quê cô phiêu bé thì ngã ya mãi quân xe nhẹ chàng chia tô có nhà đế chỗ phi na viên ta nhà lễ xin à, tỏ quê ô xin cha bế dễ ở à, nhà na quả phu nè hiền nào quyết tỏi lão cầu lô nhàn chẹp chỗ ô chế na chú phu nhẹ sa ao cùng cùng nhé khá lô cha na mô ya ô win a o a ya kun he mi ta ai a na qua cho nhé tâu 有大爷帮看我啊，闺女呢，过了哦，人带着了路单，就看哦前，还瞧哎还难啊，比难啊，主人呢。

đà nhà na dốc tòa ô gì nhà đế phụ xe cả à tràn sen ya ô ao tọt tòi lâu mày nào xe ngà giết tòi ô học cha biết nhẹ à, nhà nà tổ phiên nhẹ ơi ở giờ sẽ là sang lo ta tiếng hiểu và bùa giờ biết cho thiên nắng à, giờ phạt quỳ ơi một giấc cho hào lô và diệt gì nô miêu cho chia nà phi số ngà diệt về nè hiện ơi ya dạ cha ô cha cô bơ với lũ à lâu ô à xe bêu nhẹ nhẹ ôi ô ba lùi đâu cha na cha na tiếng hiểu ba mưa bé chế bên anh à, hồ sen chẳng lâu bằng cao tết cho lâu cha na phiên số sa ma nhẹ số gao cho lô cha chỉ kí lão tu bà ô chân chế về quả cha nắng cùng thao nhẹ sao nhé tớ cuộc chiếu khu nà nhìn chiều pa the the o we te wa de zui cha a thiên to nghe nói ô te lo wa na zui suy đâu thằng liao phê bếp bè xin xuân nhẹ nhẹ ơi trên lò nhẹ mặt vui đau dọc vàng ô だ qua nhẹ hồ la trên chê mười chê mà lô to dạp tiếng la mẹ hay có phiếu sâu dân tha nhẹ cú ở bổ viên na ô hà ya thao hê nhẹ sang à có sao để ô là ô có tỏi là ô quả lô quả vinh lấy กวางก็เจียหรือว่าไหวเสลียเมียนหมัวเทียนยาเวจาเอตานาเชียวเย่ปอเอาตอดเจียแล้วจะหงโลควาตาเจียโอ nè ô tu kế cầu lô nhàn tỏ quê ô rồi mùi sao với mùi đã quê to nè chia tô quê ô quang có nhà về vượt qua nà tài bên nhé xiao ao chế bê cụ bồ nái à bê dìa nhé lê ô áo siêu chát chế bế lô toàn tiếng hiệu hoàn yên ai nhà quê nhà tao ơ mùa tao lâu giờ lộ nhà na câu tao ô ê số cho với dấu nhà na miêu quá dễ thảo tỏi tội lâu phù lô nhà na miêu quá ô rồi tranh tàu nà dĩ nhà à na nhà tu nhẹ kế đâu phun tỏi lâu tiền nà nhà na ya dạ kiến ô rồi ya dạ, nhà na à viên toa ngã à xem giàn nhé xí gấu tỏ bế cầu lô nhà na tông lô 当前年在老乡路村啊，高要老古人哦，这莫专为好光啊啊，这为呢，嘿。 ô quê ta cho quê chị nàng à qua cho nhẹ tớ à, ô áo bộ dạng lão tê về lô em à tạp chia à, ô 为转为啊，他就我啊，总挂念我啊，到前车在路径还是哦大，做教为。 chúa nhô đến nói toàn à sang lúa nhà đâu tiêu cao nhé già đâu chưa tỏi đâu sao chè na ra khu phiêu liệp ya mà na pa a nga te che ne che ao yo tie che lo nya na tu quy ô quang là cao ế à là la ế à là su nhẹ phụ lâu ya le o ji tu pa ve chuang dang a chen yam kia nhẹ e la o con lo po lo lo la sang che bê bì số gà dê quê nhé khi ao bây giờ buồn lo chiều à qua ô sĩ tàng nhẹ dạ cao là khang sĩ tàng lo liều dung mà lô mà hai nhà đã qua xóa chia nải vì dân nhẹ phú ở trên bàn lâu chế ô vi ya ta vi a chỗ có tình à chiêu nhẹ nhẹ ê ô ya cha ô chúa nhớ lên nói ờ, toàn ở ờ, sàng xiên nhẹ nhá đâu chiều tao nào lộ nhà na vì lấy 那爹为啊别在咱黑呢来哦，到了伢那风大了小云哦。 mười bên nè chiều áo mùa tỏi đâu giờ lộ nhà na bên chế ô miêu tô kiếm với tỏi tao bên giờ nhé để ra ở đâu ở cặp kia cho nhà lo xin à kêu pa ô nhiều mùa à, nhà na à, phám hi na giảm qua nhẹ đà tế ô mèn quê dân huế tế chiêu đà trốn qua đề thá ô áo bữa tỏi lâu lo lô xin nà chia ô ta ai à na tu lang nhẹ liễu ô ô bộ giang lão tự biến lô en tạp chia ô chia xin cho biết như vậy à na châu pha we are all cha ta phía ô tăng an nhẹ lo lâu ô tiền lo vì để sống lâu dân địa ô xiên chúa nhớ đề nhã ở đâu ở chỗ thấu tình hiểu lô hàng à phun tỏi ô vì phun tỏi vì lô hỉ ngà phun mùi phàm nhé we ao o bui ta na o zai za lo cha tu we o cơm nào về tỏi áo tọt tỏi lâu bùi nà nhàn bèo liêu cô ya tài biết nè tình à chiều nhàn nhẹ ya trang ô chan trang chen nếp bì số ô ngà tiêu về nhé 接着哦耶，没有答案来晚那后些年长了哦，接着在马路边就转哦。 叫，叫也别了苦，哦，样得呢？走，走，叫这表老少啊，转包。 qua xóa bé phiền chi màu hai nhẹ già dạ lâu màu dạng áo piêu lô xiên liều hồ sang chia nhé nhá đâu cho cháu nhẹ đồ nhà có sao 铁路在托尼亚米亚塞梅那年小。 có sao à quê nhà à na tông phim như yêu tông ê bên à ta thế hiểu và chia bảo vệ à tiêu nhà nhẹ ê ơ nhẹ vô lâu tê hàng lô chun ya cha ô gì và lụy biết trong thiên hải à, ta ta nhẹ we are chi nhà lý am le o o phiam hai nên biết chúa cha à xiên à à mai hẹn chia bỏ về là chỉ ngà tổng nào nhé to tam lô chê thế hiểu hoàn ya nhà ni ca khoa na à già lên nghe trang ô chán bà cao ế chẳng xu ô nạp ra cỏ nhé giá ô ô ta thế hiểu lô và na chẹp chỗ ô thế chế biết có nhà na miêu lang nhẹ ê ở nhà nó xin nhà chủ đâu biết biểu miêu cho nhẹ ta ồ ao ở tại hai châu lô thì nhà cháy ô ô chàng tổng na viện toàn hàng à xếp lò nhé chiếu ô ở hàng châu hai lô vì na chủ tai ô miu, dấu tỏi với các khoa nải à giỏi dân nhẹ tai âu tai kia sẽ miêu đồ tàn châu nhẹ ô tôm nhà ngã dĩ tỏi à, tôm lâu nè chớ ồ nhá à ơi chờ tao quê puelo nhà na viên đế ô toàn quê nhà na có dễ à, phụ chiêu nè lên rồi tu quang tu kiến hệ ở trong thiên hạ họ già on nhẹ lò lâu ở thiệp bầu lâu lên là chính à giảm liu chế tài giả ảm chí à vô quê nhà tội ơi giả chủ lâu bên à ta à trên hiểu và bà khóc bé à choa quê nhà hí an ở phan lụy đâu quê lô liam tiếng hiểu và và tại vì là chỉ ngà chiều nhà nhẹ ế lâu 짜